1 84 Giáp định 2 82 Giáp định mươi 83 Giáp định 4 83 Giáp định 5 84 Bài đầu tiên của các nhau quân thủ quý đáo Và ngày đầu tiên mặc ở màu vàng và đỏ tổng tạm tâm lý các tâm Như vậy vào tâm thi đấu 183 hoàng đất đỏ tổng tâm liên đất xanh cũng vậy là phần thi đấu phần tranh hạng ba nông tôi mời chị Hải Bình tôi tặng nó xong rồi rất là một giá trình hai đánh đi giá trình ba hồng phong giá trình bốn tiếp đánh giá trình năm hồng dương và năm công trụ mời ngay bên kia thử bầu bạn xin mời một tám mươi lăm giám định hai tám mươi tám giám định ba tám mươi bảy giám định bốn tám mươi bảy giám định năm tám mươi lăm và giám định cùng phú của chị Giang giá điện hai tám mươi bốn giá điện ba chuối nhớ gì ạ chưa chưa cái gì quay cái phật